Duyên nay đệ tử chung đẳng Gối trọn tâm thành Phụng diện tôn kinh nguyện Chuyên vì Pháp sự kỳ siêu Ba nhật trai tuần chuyên vì gia đình tan chu Trần Văn Kiệt Pháp danh tiếng lực Trần Minh Tâm Pháp danh Pháp tánh Trần Thị Dung Pháp danh Trang tình Trần Thị Oanh Pháp danh Trang Danh Huỳnh Thị Thu Thảo Pháp danh Thanh tình Hồ Văn Sáu Vũ Quốc à, Tuấn toàn tán gia hiếu quyên nhất tâm kỳ siêu phụng vị chân linh pháp danh trang thanh húy lê thị biết Nguyện sanh nhâm ngọ niên vãng sanh canh tí niên ngày hai mươi tháng giêng hưởng thọ bảy mươi chín tuổi kỳ nguyện chân linh an trú năng lượng tam bảo vãng sanh tịnh độ thử nguyện kỳ siêu chư vị chân linh cụ huyền thất tổ thân thế phù mẫu đã sanh chư vị hướng linh oan gia trai chủ lụy kiếp oan thân cựu thù chấp đôi nguyện đặng chữ hương linh thừa tam bảo lực nghiệp tạ trần lao siêu sanh tịnh độ giới hương định hương dự huệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương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 trên đài sen bao trong ánh hào quang đường năng nhân tương hảo huy hoàng đấng đại giác từ bi viên màng chư phật trong ba đời là tuệ giác sáng soi Xin thu nhiếp thân tâm quay về và đảnh lễ Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần chỉ ờ, tâm ờ, đảnh ờ, lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ca mâu ni phật đương lai hạ sanh di là. chỉ tâm đàn lễ nam mô tây phương cần giới đại từ đại bi a di đà phật đại chúng an toàn ló hương vừa bên chiên đàn ờ, tỏa sông pháp giới đạo tràng mười phương ờ, hiện thành ờ, mây bao các tường chư giảm tâm hương chi thành pháp thân ca phật tịnh thanh chân minh hương nguyện phước lành rưỡi ban tạng từ tôn tiếp triều hướng linh phần tử Pháp danh trang thanh Thế danh Lê Thị biết từ trần Ngày hai mươi tháng giêng năm canh tí Hưởng thọ bảy mươi chín tuổi cầm chữ vị hướng linh hữu danh vô vị hữu vị vô danh đặng đặng chữ hương linh quy chi đạo tràng thịnh pháp văn kinh tóc xả ưu đồ siêu sanh tịnh đồ Hương linh tổ Phật tiền tăng chủ đại vị chư hương linh phù lễ thế tôn tam bái Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại bi hội thượng Phật. Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Ha Ya dạ, ya dạ, nam mô a di đà bà lô yên đế thượng ba ra dạ bồ đề đó bà nha ma tăng đó bà nha ma ga lô ni ca nhang tăng bằng ga bằng về số năng đa năng đó nam mô tăng kiến lần đó mong a di đà bà lô yên đế nó phật ra mô na ra cẩn trì hê rị ma bạn đa sa mê tăng bà ta đầu vô bạn thể dừng tăng bà ta đa na ma bà dạ ma phạn đàn đấu đắc thiệt tăng bà lô ê lô ca đế ca ga đế di ê ghi ma bồ đề tăng đỏ tăng bà tăng bà ma ga ma ga ma ma di đà dừng cố lô cố lô yến mong đồ lô đồ lô bà sa gia đế ma sa ya đê đà ra đà ra địa rê ni tha phật ra ya ya ra ya ra ma ma pha ma ra mộng đê lệ yi hê yi hê thân na thân na ra sam bàn ra xa lời sa phần sam phần ga sa ya ô lô ô lô ma ga ô lô ô lô ê lì ta ga ta ga ta ni tăng nghì tố go tố go bồ đề giả dạ bồ đề giả dạ bồ đà giả dạ bồ đà giả di đề rì giả na ra cần trì địa rì sáng ni na ba giả ma na ta ba ha tăng đà giả ta ba ha ma ha tăng đà giả ta ba ha tăng đà vô nghệ thân bàn ra giả ta ba ha na ra cần trì ta Ba ma ga na ga ta ba tăng ga tăng a mu ca ya ta ba ta ba ma tăng và ta bà a dạ ca tăng đà và ta bà a ờ, đà ma yên tăng đà và ta bà ha na ra cẩn trì bản đà ra và ta bà ha ma bà lợi thăng yết ra và ta bà ha nam mô a già dạ, dạ nam mô a di Đà bà lô yên đê thương bàn ra dạ ta bà hạng thân điện đô mạng đa ga bàn đà dạ ta bà hạng thân điện đô mạng đa ga bàn đà dạ ta bà hạng thân điện đô mạng đa ga bàn đà dạ, dạ ta bà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 phật nam mô Sở đến ca mâu ni Phật A Pháp Phật cao siêu lý gồng sâu A trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu nay con gầm được xin trì tùng mà nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mẫu Nam mô khai phạm tạng Bồ Tát khai pháp tạng bồ tát nam mô khai pháp tạng bồ tát nam mô chị ái hồi phần bồ tát nam mô liên trì ái hồi phần bồ tát di đà nhân duyên pháp hồi tôi nghe như vậy môn thời đức phật ở chùa kỷ viên thuận thành xa về do cấm cô đồng và ông kỳ đà phát tâm hiến cùng pháp hồi giờ có khoảng một nghìn hai trăm năm mươi kỳ kheo xứng chúng trong đó nhiều vì là a la hán danh vàng âm chốn ngài đại ca diếp ngài xa lợi vấn ngài mùng kiện liên ngài ca chiên viên ngài câu hy la cho lời bàn đà ngài ly bà đa ngài a nan đà ngài la hồ la kiều phạm ba đề ngài tăng độ lô ngài phá la đọa ca lô đà di ngài kiếm tăng na ngài bà câu la đầu lâu đà và ngài năng đà các đại bồ tát như a dần đa càng đa đời văn thù sư lời và thường tinh tấn cùng giờ pháp hội vua trời để đến và hàng chư thiên duyên cũng đều có ờ, mà thế giới cần lãng bấy giờ đưa phần bờ xa lời phân hướng về phương tây khoảng mười muôn ơn cõi nước chư phật có một thế giới tên là cần lạc giao chủ là phần hiệu a di đà hiền đang thuyết pháp này xa lời văn vì sao cõi ấy gọi là cần lạc dân chúng nương ngay không còn đau khổ ngay cả từ khổ còn không có mặn uống gì có thần luôn sống mang vui thân tâm tơ đấy cho nên cõi ấy gọi là cần làng ở ờ, cõi nương hãy nuôi non đấng đại thành quán cung điện cảng thứ phương tiện nhà cửa phố xa hạ tầng cơ sở cho đến hạng cây điều nam bãi bao vàng bá trần châu pha lê mà não lưu ly xa cơ cho nên cõi ấy gọi là cực lạc ở cõi cực là có ao thân bảo nương tâm công đơn trái hoài công dân can dưới ổ ấy là vàng đa quý dòng theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lầu các trang nghiêm đẹp măng hoa sen nằm săn lớn như bánh xe nở bày canh nhì gần rỡ là kỹ sen xanh anh biển sen vàng anh rờ sen đỏ anh hồng sen trắng anh tuyền hương thơm toàn ngã tên kia nhiệm màu nảy xa lợi phân ở ờ, cõi cần lạ nhạc trời reo ra vẫn vòng tận xanh như rời khỏi cành hoa mạng đà la điểm thêm hương sang dân chung cõi này thường nhận qua ấy vẫn sơn thần đông bài cấm mười phương cung dường chư phần chưa về bổn quán ăn trong tỉnh đứng xong gọi kinh này sanh từng bước thánh nơi này xa lợi vắng ở à, cõi cần là có, nhiều chim quy xa lợi an phù bàn hà khổng tư ca lan thần gia và chim công mang ngày đêm sau thời cơn tiếng hó vàng phá bầm vi diệu bãi bồ đề phần tám con đường thanh nhóm người nhiễm tâm niệm phật pháp tăng trở về tình thân này người xa lợi vấn ở cõi cần lạc do nhẹ nhẹ thổi sao đông hàng cây mảng lưới lùng lai tạo ra âm mượn du dương trầm bóng quy nhiều không cùng cũng như trăm ngàn các loài nhà cù hòa tấu một lần dưỡng cho người nghe hân hoan vui vẻ niệm phật pháp tăng nảy xa lời phân thế giới cần là với nhiều công đức trang nghiêm đời xa nghi nghĩa phần hiểu này xa lời phán ông hài nghĩ xem vì sao đỡ phần hiểu a di đà xa lời văn vì đức phật ấy là vô lượng quang chiếu soi cầm cùng thế giới mười phương ngay cả thành quánh công thể ngăn cánh này xa lời văn thọ mạng của văn và an đánh dung ở ờ, cõi Tây Phương dài lâu vô lượng không thể nghĩ bàn Vậy Phật ấy hiểu A-di-đà dẫn chúng tình đồ nảy xa lời Phật đỡ A-di-đà từ khi thành Phật đã hơn mười kim dơm người chân đang hòa vị duyên gia cũng như Bồ Tát nhiều như số ca không thể kể xiên này xa lời phân Người sanh cõi Phật cần lạc Tây phương công còn nhân nhường dùng lạc thế thế đường băng tôi truyền trong đó có vì đã được tăng tiến làm phần tương lai những vị như vậy số không thể đếm phát nguyện vãng sanh này xa lời phật do vậy khi nghe danh phần ấy đã hãy nên nhiếp tâm pha nguyện vãng sanh tây phương cần lão làm bàn bồ tát trọn đầy trí đường này xa lời phân người ơi làm nhiều phước có căn lành lớn nhân duyên tôn lành lòng tin vững vàng mới có khả năng sanh về cõi ấy điều kiện bản sanh này xa lợi vân vân luận nữ nam muốn được bản sanh thì hãy chiên cần khởi lòng ca ngưỡng nhớ nghĩ không quên đừng tầm quan niệm những tâm băng loạn trong vòng một ngày cho đến bảy ngày này trong giờ phút này tâm mi người ấy phải thận yên tĩnh như vào điền định không còn tan loạn đảo điên mộng tưởng đến luôn qua đời phật a di đà thanh chung hà sa giáng tai tim dần khiến được vãng sanh dự hàng thanh chung Hãy chia phân vâng, này xa lời phân vâng, vì nhìn thấy được lời là cả xa do niềm di đà ta quyên các vì ấy nên chuyên tâm niệm phần vãng sanh chư phật đáng dương này xa lời phật thì ta tán dương phật a di đà thì ở phương đông a xuân bệ phật tu di tương phật đại tu di phật tu di quan phật và diệu âm phật và các phật khác nhiều như số căn tại bốn quán dùng lưỡi dài gồng phát âm vang gọng gâm cõi hư không nói lời khuyên dạy tất cả mọi người nên tin kinh này kinh được các phần tan tan ngộ niệm còn ở phương nam nhượng nguyện đáng phật danh văn hoàng phật đại diệm kim phật tu di đăng phật vô lượng Phượng và ca Phật ca nhiều như số các ở tại bồn quan dùng lưới dài rộng phát âm vang vọng khắp cõi hư không nói lời khuyên dài tất cả mọi người nên tin. này kinh được an phản tăng tăng hồ niệm còn ở phương Tây vô lượng thọ vẫn vô lượng tương vẫn vô lượng tràng vẫn đứng đại quan vẫn đứng đại minh vẫn đứng bảo tương bằng Quang bằng và ca Phật khang nhiều như số cán ở tại bồn quan dùng lưỡi dài động phát âm vang vọng kham cõi hư không nói lời khuyên dạy tất cả mọi người nên tin kinh này kinh được ca Phật tan thang hộ niệm còn ở vườn băng nhiệm kiên vận tôi đăng âm vận đứng đang dở vận đứng nhường sanh vận đứng vọng minh vận và can vận các nhiều như số can ở tại bồn quan dụng lưỡi dài rộng phán hâm vam vòng khâm khỏi hư không nói lời khuyên dạy ta ca mọi người nên tin kinh này kinh được ca phật tan thang hộ niệm còn ở vườn dưới có sư tử phật đương danh văn phật đương danh quan phật đương đạt ma phật đương pháp chàng phật đương trì pháp phật và căn phật các nhiều như số can ở tại bốn có dùng lười dài rộng phát âm vang vọng khắp cõi hư không nói lời khuyên dạy tất cả mọi người nên tin kinh này kinh được ca phật tan thang hộ niệm niệm còn ở phương trên có phạm âm phận đứng tu vương phận đứng hương thường phận đứng hương quan phận đứng nhiệm kiên phận đứng tam sanh bảo hoa nghiêm tăng phận ta la thọ vương phận bảo hoa đừng phận kiên nhân tiết nghĩa phật như, như tu di sơn phật và ca phật khá nhiều như số can ở tại bốn quốc dùng lời dài đồng pháp phá âm vang vọng khắp cõi hư không nói lời khuyên dạy tất cả mọi người nên tin kinh này kinh được ca phật tăng thang hộ niệm này xa lợi phân hiểu ông tại sao kinh này là kinh được các đức phật tăng tăng hộ niệm sợ dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu phật cần lạc Tây Phương. Thọ trì hết lòng danh niệm tỉnh thứ chuyên tâm niệm Phật thì những người ấy chư phần hộ trì cho đến khi đường gia ngộ vô thường vị thế ca vì tin lời ta nói chư chư Phật nói này xa lời Phật ai đã phát nguyện. Hoàng đang ban nguyện hoàng sẽ phát nguyện sanh về cần lạc thì ngài lúc nguyện đã được bắn tôi nơi đạo vô thường danh đẳng danh gian và đã có mặn tại cưng lạc gọi này xa lợi văn khi ta tán dương công đức của vần cực ừ, là tây phương thì vô số phật cũng đang ca tụng công đỡ ta rằng đỡ phật thích ca thần là hi hữu trong đời năm trường thế giới mong manh thấy biết sai nay làm chúng sinh can cường áo phiền nghiệp chương tuổi thọ ngăn ngủi mà vẫn tu tẩm đăng được đào quả vô thường bồ đề lại còn tiên thiết pháp môn niệm phật mang lại an lạc hạnh phúc đời đời giúp cho mọi loài thoát cõi ba cõi tích thọ phùng hạnh phần giữa vương lời ngài xa lời phơ cùng các bồ tát cả la hán ca hàng thánh văn tại gia xuống gia thiên a tu la vô cùng hoan hỷ pha nguyện thọ trì truyện bá kinh này ba trời như thế nghiệm chương đã sanh Đô đa la ni nam mô a di đà bà nhà đa tha nhà đa nhà đa niệt nhà tha di nghị đô bà tỳ a di nghị đa tăng đam bà tỳ a di nghị đa nghị ca lăng đế a di kỳ đa kỳ ca lăng đa dạ di đề dạ dạ đa chỉ đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ tha điện dạ tha a di rì đô bà tỳ a di rì đa tấn đam bà tỳ a di rì đa tỳ ca lăng đế a di rì đa tỳ ca lăng đa dạ di ni dạ dạ na chỉ đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ nhà na nhà na ni cha ta như kỳ đô bà tỳ a như kỳ đa tăng đam bà tỳ a như kỳ đa kỳ ca lăng đế a như kỳ đa kỳ ca lăng đa nhà như ni nhà nhà na như đa ca lệ ta bà kinh tinh hoa tri tuệ quang tự tài thượng hạnh tri tuệ ba nhã ba la mận sa sang ơi bây giờ bồ tát quan soi ờ, thấy rằng ba đời đều công vượng tất cả các dòng cổ anh hãy nghe này xa lợi vấn ông ma sân nào có các gì không ma công nào cả sân sân công vô đồng ma cả thọ tướng hành thư cũng thế à, tánh chân không cả pháp viên thành ờ, thái điều chẳng diệt chẳng sanh ờ, chẳng nhơ chẳng sanh chẳng tan giảm gì ờ. trong chân không chẳng hề có sân chẳng đó tưởng hành đứng trong không băng tai mùi lưỡi thân sân đình vị sung pháp phương không còn không nhãn thương đến không không ý thức à, không vô minh hoàn hển vô minh à, không điều già cho chúng sinh à, hên già hên trên thượng tình cũng không không chi ngoài cũng không chứng đăng à, bởi có gì là chỗ đăng đầu à, bấy lâu bồ tát vừa vào chí ba la mật thâm sâu thường hạnh à, mọi chưa ngài quanh mình tán biên mọi phiền điệu chẳng khiến hoãn kinh xa lìa mong tường đảo điên niên bàn rôn ráo an nhiên thanh nhàn bát nhãi gõ gàng chi huệ mà ba đời chư phật nương vào chứng thành quả giác tối cao nên xem bát nhã thâm sâu đó là lời thẳng chú sâu xa bận nhớ lời chúa hoàng trơn mờ quang minh à, chú thần cao cả ánh lên à, là lời thần chú thần tình cao siêu chữ à. dứt được mỗi điều đau khổ đúng như vậy muôn thở không sai ngài liền tiên nói chú này để người trì niệm sang bày chân tâm yên đi yên đi bà la Yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la đế bồ đề ta bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên À, mặt biên lan trong trùm bốn biển tu à. di gần gỡ ngầm màu quang à, trong ánh quang minh vô số bằng ưng thần bồ tát hiện vô bàn bốn mươi tam nguyện vì sanh dung chinh loài đôi đường tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dần đạo sư a di đà phật Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 方。 phật à, nam mô a di đà phật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 phật nam mô a di đà phật phật đà dạ phật nam mô a di đà nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật đà dạ vâng, phật nam mô a di đà Amém. 아 amor. kỳ nguyện hướng linh à, trưởng thừa tam bảo lực nghiệp ta trần lao siêu sanh tịnh độ hữu nguyện kỳ an đệ tử chúng đẳng cập gia đình tam trụ trần văn kiệt pháp danh tiếng lực trần minh tâm pháp danh thu thảo pháp dân thanh tịnh hồ văn sao tổ quân công trần minh mẫn pháp dân pháp tri trần minh tri pháp dân pháp tuệ hộ trần quan pháp dân từ đó đàn đàn gia đình tính chỗ cầm chúng đặng hiện tiền an trú năng lượng hành tam bảo thân tâm thường là cổ đề tâm kiên cố phổ nguyện nhân dân cộng là còi còi quán quy tâm già truyền tá cư sĩ hộ trì trăm họ quy y 一道。